Dạ, kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Một lần nữa, Jimmy Thái xin à, cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình Straight Talk với lại Jimmy Thái. À, thưa quý vị, à, với những cái sự việc đang xảy ra với những người dân ở Ukraine, cái cuộc chiến giữa Ukraine và cái nước à, Nga là Russia đó, thưa quý vị, với cảm thấy được là cái cuộc sống mà chúng ta có được ở Mỹ này rất là hạnh phúc. Chúng ta sống trong một đất nước khá là À, bình an và được sự bảo vệ của một cái quân đội mạnh nhất thế giới à, đó là những cái điều mà tại sao rất là nhiều người à, rất là muốn được đến với Hoa Kỳ và đó cũng là cái chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ thảo luận với một vị khách mời mà hôm nay chúng ta mời đó là một luật sư và cô ta sẽ giới thiệu với một cái chương trình làm thế nào mà bạn từ nước ngoài bạn có thể đến nước Mỹ qua cái dạng visa gọi là À, L L1 à, A hoặc là B đó thì cái à, cho Jimmy giới thiệu một chút xíu về cái vị luật sư này và Jimmy sẽ mời cô ta tham gia à, đó là luật sư à, Vi Phạm Hát cô ta là một người Mỹ nhưng mà gốc Việt à, Vi đến Việt à, qua Mỹ từ Việt Nam khi bạn mới cái 8 tuổi cho nên tiếng Việt của bạn chắc chắn là sẽ không có rành à, có thể là cũng rành nhưng mà chỉ thua Jimmy chút xíu thôi cho nên quý vị cứ thông cảm nhưng mà Vi sẽ nói chuyện à, à, những câu hỏi của Jimmy có thể Vi nói bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Việt mà nếu mà những cái gì mà chuyên ngành mà Vi phải dùng tiếng Anh thì sau khi cái buổi phỏng vấn Jimmy sẽ dịch lại ba bốn cái điểm chánh mà quý vị có thể um, thu nhận được cái kiến thức từ cái sự chia sẻ của hai anh em chúng tôi và từ đó nếu quý vị có những câu hỏi khác thì có thể liên lạc về đài à, không mất thì giờ quý vị nữa thì bây giờ Jimmy sẽ được à, giới thiệu quý vị đó là cô luật sư Vi Phạm Hát chào Vi chào anh Jimmy Thái với chào khán giả ở VNTV. Dạ, yeah. oh, thì trước hết là à, Vi có thể giới thiệu sơ cho khán giả của VNTV biết một chút xíu về à, cái cá nhân của em và em đã hoạt động trong cái lĩnh vực này là bao lâu rồi? À, dạ, em là à, giống như anh nói là vi phạm pháp, em là chuyên môn về à, à, luật sư về di trú. Trước đó ừ. thì em là luật sư về cái company rất là bự, khoảng cho 8 ừ. năm rồi sau đó thì em muốn đi ra riêng để giúp bà con mình cho nên vì vậy mà em có cái văn phòng riêng uh, của em okay. à, nghe cái giọng tiếng Việt của em giống như em là người Trung phải không dạ em là người Đà Nẵng à, cho nên cái tiếng khi đồng ý em tới đây 8 tuổi nhưng mà cái tiếng nó vẫn còn Quảng Nam à như vậy mình là người đồng quê rồi đúng không à, quê <laughs> dạ. em là người Đà Nẵng anh là người Tam Kỳ à, Quảng Nam cũng không có xa Đà Nẵng lắm như vậy là anh em mình cũng là đồng quê với nhau rồi à, bây giờ trước hết á, là Vi có thể cho anh biết là à, anh biết là Vi cũng có văn phòng tại San Diego này và Vi cũng có văn phòng tại Việt Nam nữa thì em có thể cho anh biết là em đã quay trở về Việt Nam đi về về về và mở văn phòng làm việc trong cái lĩnh vực di trú này bao lâu rồi à, dạ em là có văn phòng ở Sài Gòn anh à, là dạ. khoảng à, ba bốn năm rồi à, à. thì cái văn phòng em ở San Diego ở ờ, giống như University uh, Heights uh, on ừ. University Avenue thì văn phòng em với văn phòng vợ Việt Nam thì tư vấn là miễn phí uh, cho nên cái điều như vậy à như vậy là em là sẽ tư vấn miễn phí nếu bạn cần cái gì thì có thể cái buổi thảo luận cái buổi tư vấn đầu tiên là miễn phí đúng không mình nói như vậy để cho tất cả những khán giả tại San Diego hoặc là có uh, thân nhân ở Việt Nam mà rất là muốn à, nói chuyện thêm với em về cái chương trình định cư tại Hoa Kỳ thì có thể là à, trò chuyện với em à, thêm sau sau khi cái mình à, cho cái thông tin trên cái chương trình bây giờ Vi có thể cho à, khán giả của đài mình biết là trong vòng 2 năm qua đó cái cái vấn đề Covid là nó vấn đề nó làm cái việc đi lại rất là trở ngại thì em thấy trong vòng 2 năm qua cái vấn đề mà đi định cư à, tại Mỹ từ những cái người mà từ Việt Nam muốn qua đây thì em thấy nó có những cái khó khăn nào và trong năm 2022 này em thấy những cái chuyện đó có thể nó sẽ thay đổi và nó có thể uh, tốt hơn không Vi? À, dạ thì à, ba cô mình với là anh Jimmy thì anh cũng biết là bị Covid thì ba thì à, cái à, lãnh sự quán của Việt Nam ở Hà Nội và ở và ở Hồ Chí Minh City thì nó ừ. bị đóng cửa khoảng 2 ừ. tháng nhưng mà cái à, cái country cái nước Việt Nam mình thì đóng cửa khoảng là một à, khoảng là hai năm không cho à. người vào cùng mình ra được nhưng mà không cho người vào ừ. à, vì đó mà mình đóng cửa với cái khu về thì có hồ sơ nó bị à, à, bị bác lót đi à, ừ. cho nên vì ví dụ mà cái hồ sơ mà thường thường trước khu vực mà đi 6 tháng thì giờ ừ. phải đi 8 9 tháng cho nên ừ. bà con à, hơn à, patient à, ừ. một tí về có mấy cái hồ sơ tại vì covid cho nên à, mình cũng kiến ngại một tí à như vậy là hai cái năm covid nó làm cho tất cả những cái hồ sơ nó bị uh, lưu trữ nó bị đồng tồn ờ, ứ động lại rất là nhiều và bây giờ những cái gì mà em nói từ 6 tháng hồi xưa trước một covid thì có thể bây giờ tới 9 tháng hoặc dài hơn đấy thì cái đó là mình cũng trình bày cho mọi người biết nếu mà mọi người đến với em mà nghe ai nói là à tôi có thể làm cho bà con đi Mỹ được 3 tháng hay là 4 tháng thì có thể là chuyện đó nó không có thật thì cái đó thì mình cũng cho mọi khán giả trung đại của mình biết như vậy tại cái thời gian bây giờ lâu hơn À, hôm nay ờ, anh muốn mời Vi chia sẻ một cái visa rất là cụ thể đó là cái chương trình à, L1 A và B thì à, Vi có thể nói một chút xíu về cái, cái cái visa L1A và B đó là trong trường hợp nào thì mình có thể à, apply cho cái chương trình này được. Dạ. À, là Vi phải nói về cái L trước là cái L ừ là nó umbrella của LA với là L1B thì ừ cái L nó là nó cho một công ty nó cho người mà ở trong công ty chuyển trong công ty ở nước ngoài qua Hoa Kỳ là ừ. nó L còn l 1 E á là cái visa đó là về người mà phải manager với trở lên trong ừ. một ừ. ở một chi nhánh ở nước ví dụ là ở nước Việt Nam đi mình ừ. làm chi nhánh ở nước Việt Nam khoảng hơn một năm mà mình muốn chuyển vào Hoa Kỳ thì nếu mà mình manager hoặc hoặc above thì mình có thể có cơ hội như vậy Ừ. với là cái L1B là nó về mình có uh, cái knowledge uh, đặc biệt về cái company company đó mà mình có thể qua Mỹ mà để cho mình train một cái người làm mới ở nước Mỹ tại vì ừ. người ta không có thể biết cái knowledge đó là cái ừ. L1B với là cái L1B cái đặc biệt nữa là ví dụ mình có một cái công ty ở nước Việt Nam đi mà mình muốn ở mở chi nhánh ở nước Mỹ thì ừ. mình có thể qua bên này mà mở chi nhánh à, ok như vậy là anh Jimmy nghe nói là cái L1A là em phải là manager hay là executive tức là nói chung mình là phải quản lý hoặc là mình là giám đốc à, chắc chứ không phải là mình đi thường qua còn cái L1B là cái trường hợp đó mình có thể là một chuyên gia tức là một cái gì đó mà em có thể qua đây để em dạy khi mà em có cái chi nhánh ở bên đây đúng không thì mình cho mọi người thấy rõ cái này không phải là chỉ đi làm qua đây để đi làm Ờ, nhân công hay làm gì hết phải là một cái trình độ nào đó mới qua đây được và hình như dạ. anh nghe em nói là cái công ty phải có trên một năm rồi mới được ờ, áp dụng cho cái chương trình này đúng không? À, dạ à, ít là một năm hai nó là người mà người làm mà ở công ty đó là phải ở đó ít nhất làm ở đó ít nhất cũng là một năm à, à. với là tra, với là đi qua qua Hoa Kỳ được cái thứ nhất với ừ. thứ hai là em muốn bà con mình biết là nếu mà có công ty ừ. ở Việt Nam mà muốn mở chi nhánh ở nước Mỹ thì ừ. L1B sẽ cho mình có cơ hội như thế. Ok, alright, à, ok. Rồi và cho quý vị uh, hiểu rõ hơn DV là cái chương trình này mình chỉ có việc đi như vậy là mình đi tạm thời là mình qua đây rồi mình được ở lại Mỹ luôn như những cái chương trình khác chẳng hạn như là cái EB uh, uh, EB5 gì đó cái chương trình mà đầu tư rồi này nọ thì người ta qua ở luôn còn cái chương trình này là mình đi tạm thời cái thời hạn mà em ở được Mỹ tối đa là bao nhiêu vậy em? Dạ à, tối đa là từ 7 từ 5 năm cho tới 7 năm à, nhưng mà nếu mà à, lần sau mà em nói chuyện với bà con nữa thì em sẽ giải thích mà mình qua bên này về cái L mà làm ừ. sao mình có thể ở đây luôn được thì cái đó diện là giống như anh nói là diện là EB 5 cái đó là ừ. đầu tư hoặc là mình dùng EB 1C cái đó là lần sau em sẽ nói uh, cận thể hơn cho bà con mình biết okay. như vậy là nói chung là cái chương trình này đa số là em chỉ qua đây một năm 3 năm hoặc là 5 năm hoặc tối đa là 7 năm xong rồi mình phải quay trở lại nhưng mà nếu mà khi mà quý vị đã từ chẳng hạn như mình có người từ Việt Nam mà qua tới Mỹ mình vẫn có cách em vẫn có cách để em giúp họ chuyển qua một cái chương trình khác và người ta sẽ định cư lại tại Mỹ luôn đúng không? Dạ đúng anh à, với dạ. là em muốn à, nói là về cái cái L1A với L1B ừ là vợ hoặc là chồng có thể hoặc là con cái mà dưới 21 tuổi thì ừ. có thể đi theo à, chồng và vợ qua bên này khi mà qua bên mày mà vợ mà chồng thì cũng có quyền làm việc ừ. ở đây cái thứ nhất thứ hai nếu mà con dưới 21 tuổi thì ừ. có quyền ở đây mà đi học hành ok wow cái đó là rất là quan trọng tức là mình đi dạ. không phải là chỉ có bản thân mình mà gia đình mình tức là ờ, người nhà mình vợ con cũng có thể đi theo nếu mà họ dưới 21 tuổi đúng không dạ. Đấy, cái đó quá rất là quan trọng à đúng rồi à, bây giờ thì như vậy là anh thấy nếu mà thực sự một người nào đó mà ờ, nghe nói là biết cái chương trình này và người ta muốn bắt đầu thì em có những cái lời khuyên gì Vi? Dạ em khi nào em cũng nói là đầu tiên là mình chuẩn bị giấy tờ của cái công ty của mình là cái thứ nhất cái thứ hai là bắt đầu liền tại vì giống như hồi mới đầu anh với em nói đó là có hồ sơ giờ nó đi chậm cho nên cứ thì giờ là nó không thể quay lại được cho nên vi khuyên bà con là nếu mà muốn làm thì làm bây giờ tại vì cái L1A với L1B nó có take time là từ 4 tháng cho 6 tháng là mình mới có được cái visa nếu mọi mọi mọi thứ ok thì 4 tháng chứ 6 tháng là mình đi được nếu bà bà con muốn đi nhanh thì em cũng có khách có cách mà sau 15 ngày đó là ừ. bò con có thể kết quả biết kết quả được hay là không được anh dạ. ok và và một cái điểm nữa mà có thể giúp cho khán giả mà nghe đài nhất là khán giả từ Việt Nam mà người ta nghe được cái này và hiểu được là cái tiền uh, luật sư phí em không có cần nói cụ thể nha em có thể nói là trong cái khoảng như vậy là bao nhiêu tức là cái này mình tốn khoảng chừng 500 đô hay là 5.000 đô hay là 50.000 đô à, mình có những cái con số mà luật sư phí để cho người ta hiểu được là để khi mà một người nào đó tại Việt Nam nói cho họ biết là người ta nói thật hay nói dối thì em có thể nói sơ qua mình không có cần đi vào cụ thể dạ nếu mà tiền mà lệ phí luật sư đó ừ. là bình bình đó là khoảng 5 à, ngàn nhưng mà tùy theo là cái à, cái cái khó hay là tùy theo cái case của mình thôi nhưng mà ừ. bình bình từ 5 ngàn cho tới 7 ngàn ok như vậy là từ 5 từ là tới 7 à, ngàn à tức là không có phải cần mà kiểu như là 500 ờ, nghìn hay 900 ngàn trong những cái chương trình khác đó mà có những cái chương trình khác em cần phải có 500 nghìn 900 nghìn hoặc là cả bạc triệu thì em mới lo tất cả những hồ sơ này được Ồ, em xin lỗi tại vì em tưởng đó anh nói là tiền luật sư à, và cái tiền mà làm chia nhánh qua bên này đó là nó khác ừ. tùy theo mình thôi nếu mà mình đầu tư thì nếu mà anh muốn đầu tư 200 ngàn 300 ngàn thì ok thì vì mình đã có cái company ở um, um, ở nước Việt Nam rồi thì ừ. mình chỉ mở chia nhánh thôi cho nên về cái cái EDFi 500 ngàn hoặc là 900 ngàn mà anh nói đó ừ. là cái đó là mình đầu tư chứ không phải là mình mở à, về L1 thì... đúng rồi đúng rồi nhưng mà anh hiểu cái ý em nói là tức là cái L1 em vẫn phải có tiền đúng không dạ. cái tiền mình 5 ngàn 7 ngàn là từ luật sư còn mình qua đây dạ. chẳng hạn mình mở chi nhánh mình mở văn phòng mình mở một cái công ty thì cái việc tốn kém bao nhiêu đó là cái chuyện mà à, mình phải tự làm lấy đúng không dạ Yeah. Dạ, ok, như vậy thì um, trước khi mà mình à, anh Jimmy tóm tắt lại thì em th anh thấy cái chương trình này nó khá là hay nhất là đối với những cái người đã có công ty ở bên Việt Nam trên một năm rồi và nếu mà thật sự mà họ muốn uh, tham gia làm theo cái chương trình này thì em có những cái lời khuyên gì một hai cái điều khuyên gì mà em khuyên họ là nên tập trung vào hoặc là nên tránh thì đó là những cái điểm những cái lời khuyên gì vậy Vi? Dạ, cái lời khuyên em là giống như anh nói trước đó là không có thể nào mà nhanh được ừ. cái này là nó phải take time thường thường nếu từ khi là mình muốn làm nhanh thì 15 ngày cái thứ nhất ừ. cái thứ hai là không có gì mà 100 phần trăm hết tại vì ừ. nhiều người đi thấy là ồ 100 phần trăm nhưng mà không có thể nào là mình 100 phần trăm được mình có hên có xui với là cái với ba đó thì khi mà mình muốn luật sư rồi đó là mình mình nghe nghe luật người luật sư uh, cái advice của người luật sư chứ đừng có mà à, Google <laughs> cần cái gì là cái đi Google đúng không <laughs> dạ. à, em có thể giải thích cho cái khán giả nghe tại sao cái lời khuyên của từ một người luật sư là không có nên Google tại vì anh thấy giống như cái bản thân anh mình những khi mà anh muốn tìm hiểu một cái gì thì anh cũng việc trước tiên là anh cũng Google như vậy thì tại sao mà em lại khuyên là đừng có nên Google um, khi mà làm việc với luật sư thì có lý do tại sao mà em lại khuyên như vậy dạ yeah, tại vì tại vì sao tại vì Google đó là nó có rất là nhiều information khi mà anh người không có trong nghề giống như em là người em chỉ là đặc biệt vì di trú thôi cho <laughs> nên em là người trong nghề khi mà mình, mình không phải là người trong nghề mà mình Google nó information nó rất là nhiều đi cho nên Đúng mình rồi. rất là mình mình mình very confused Đúng là rồi. cho nên vì vậy mà mình muốn người luật sư để cho người luật sư lo hết từ E cho di cho mình ừ. cho nên để cho mà luật sư lo vì cái này là cái cái cái job của người luật sư à đúng rồi chính xác à tức là tức là em vẫn khuyên người ta lên lên Google để tìm hiểu nhưng mà phải hiểu được là cái information trên Google nhiều khi nó không có chính xác hoặc khi nó quá tải nó quá nhiều và cái đây là cần phải có cái chuyên ngành của một người có trình độ giống như luật sư để mình nghiên cứu chứ đừng có đi mướn luật sư rồi Google xong rồi nhiều khi cãi lộn với luật sư mình là, là mọi việc nó hỏng việc hết đúng không? <laughs> Dạ với là điều với là em quen cái điều nữa là khi mà mình mướn luật sư đó về mấy cái L1 này đó là mình đang luôn mướn cái luật sư về di trú Đúng chứ rồi. mình không có thể mướn cái luật sư về let's say personal injury hoặc là family law <laughs> tại vì người ta không có biết về cái cái có thể người ta biết sơ sơ nhưng mà không có biết specific như thế nào để làm cái case mình mà không có dạ. bị trouble anh nghĩ cái đó là một cái lời khuyên cuối cùng của em rất là hay tại vì giống như là kỹ sư thì cũng có kỹ sư điện kỹ sư cơ khí kỹ sư cầu cống kỹ sư nhà cửa rồi về luật sư cũng vậy đúng không mình có dạ. luật sư đi ra tòa để mà cãi lộn về hình phạt rồi hình sự có luật sư về um, làm thương mại có luật sư về um, đầu tư địa ốc thì mình cũng là có luật sư chuyên về làm cái nghề di trú và cái đó là cái sở trường của em đúng không là chủ yếu là luật sư di trú và cái này là cái người với rành về cái trường hợp mà những cái L1 rồi những cái à, L L1 L ờ, A and B này đúng không? Dạ anh. Dạ ok rồi vậy là cảm ơn Vi rất là nhiều. Bây giờ Vi cho anh một hai phút để tóm tái tóm tắt lại hai ba cái điểm chánh cho cái ờ, khán giả của đài thì kính thưa quý vị, qua sự trò chuyện giữa Jimmy và luật sư Vi Phạm Hát, thì quý vị có thể thấy là cái chương trình L1A à, và B, luật sư có trình bày là nếu bạn đã có công ty tại à, Việt Nam rồi và bạn muốn mở chi nhánh tại Mỹ hoặc là bạn muốn có công ty tại Mỹ và bạn muốn mở chi nhánh Việt Nam thì đây là cái điều kiện và cái visa này sẽ tạo điều kiện cho mình đưa những cái người trình độ cao, những người quản lý, những người À, trưởng phòng à, hoặc là những người chuyên gia đi qua đi lại để đi về và Vi nói là cái chương trình này làm như vậy thì có thể nó mất từ 4 à, 5 tháng nhưng mà nếu mà bạn cần làm gấp thì Vi vẫn có thể làm được trong vòng khoảng chừng à, 15 ngày nhưng mà cái điều mà Vi nói mà Jimmy nghĩ là Jimmy muốn nói cho quý vị nghe rõ là tất cả đây là những cái gì mà nó có cái cái sự giống như là average tức là cái trung bình còn cái vấn đề mà vì Covid hay vì cái gì đó mà nó không có kịp làm được hay làm nó khó hơn là cái đó là ngoài cái sự muốn ý muốn của tất cả những vị luật sư hay những người mà làm việc với quý vị và khi mà quý vị nghe ai nói mà bảo đảm là làm cho bạn được 100% đi được là bạn nên để ý bạn nên tránh xa tại vì không có vì nói rõ ràng là trong cái nghề này không có gì gọi là bảo đảm hết đó luật sư họ chỉ cố gắng là làm hết sức họ thôi nhưng mà cái cái cái hồ sơ quý vị có được chấp nhận hay không cái đó còn tùy theo cái sự di trú Hoa Kỳ cho nên cái việc mà guarantee là cái chuyện mình không có thể chấp nhận được và Jimmy thấy cái này nó có một cái hay nữa mà quý vị để ý đó là cái chương trình này á, mình chỉ qua đây mình ở một thức tạm thời cho dù là mình có thể đem vợ đem con dưới 21 tuổi và qua đây vẫn sinh sống vẫn đi làm ăn và vẫn có công ăn việc làm để làm được nhưng mà nếu mà quý vị làm việc với những cái luật sư chuyên nghiệp à, về cái lĩnh vực di trú như vi thì vi sẽ giúp cho quý vị trong thời gian quý vị ở chỗ đây có thể mình làm hồ sơ mình chuyển cái hồ sơ của bạn từ một cái dạng này qua dạng khác để rồi từ từ các bạn có thể định cư à, lâu dài tại Hoa Kỳ à, và và có thể giống như à, anh em chúng tôi là cũng thể quý vị có thể tham gia vào vào cái giấc mơ Hoa Kỳ cái American Dream à, mà mọi người chúng ta ai cũng muốn à, với, với cái sự tóm tắt như vậy thì Jimmy sự à, được xin dừng cái chương trình à, Straight Talk của Jimmy Thái tại đây à, và một lần nữa cảm ơn Vi rất là nhiều và trước khi à, tạm biệt quý vị thì Vi có cái cái gì ờ, cuối cùng để mà chia sẻ với quý vị không à, dạ em cảm ơn anh chị chị chị Mì Thái với khán giả VNTV để hôm nay có thì giờ để uh, share mấy cái knowledge của Vi uh, cho khán giả nếu mà khán giả cần cái gì thì về uh, immigration di trú thì nên gọi cho Vi thì uh, cái uh, consultation là miễn phí. Dạ. Yeah. Ok, như vậy thì cảm ơn rất là nhiều và cảm ơn cái sự lắng nghe quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp chào tạm biệt